Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện hoa đăng chứa đèn này à, chở We. sang trí tuệ bạc lai đại thanh thành rực rỡ chiếu soi nguyện thanh sang rực rỡ huy hoàng của thọn đại tuệ đăng tiêu đổi mọi đồng diệu vời nhờ sức quan tưởng quán dường thiên mang màu trong ngần tuyệt diệu đẹp làm sao quang minh tỏ rạng nơi trần thế soi sáng tâm cô từ thuở nào ai à, 来。 phật a di đà phật a di đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật đi vô a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật Bye.